là thế có gì đâu mơ thường vẫn vô thường vẫn hợp rồi lại tan người ngày ấy như đóa không mơn mởn mà nay còn đâu nữa hỡi dung nhan tiếc mà chi những gì vừa đã ân tình luôn vị tha là điều cao quý nhất là hành trang tu đẹp kiếp nhân sinh đời là thế có gì đâu vững chắc sống hôm nay ai biết được ngày mai như sương sương khi ánh hồng hiền thì ôi thôi tan vỡ hết lâu đài sao chưa chiều đêm quãng đời còn lại để truy tìm tận nguồn gốc khổ sâu sao cơn mãi mơ màng danh với lời thả đời mình như bèo giạt bể sâu đời là thế bấy chiều nay vô tận bay lang thang quên mất cả đường về rồi sáng nay khi chim trời reo gọi mới biết đời thật như là thế có gì đâu mà thương vẫn vô thường vẫn hợp rồi lại tan người ngày ấy như đóa hồng mơn mởn mà nay còn đâu nữa hơi dung nhan tiếc mà chi những luôn vị tha là điều cao quý nhất là hành trang tô đẹp kiếp nhân sinh đời là thế có gì đâu vững chắc sống hôm nay ai biết được ngày mai như sương sớm khi ánh hồng vừa hiện thì ơi thôi tan vỡ hết lâu đài sáng trưa chiều đêm quãng đời còn lại để truy tìm tận nguồn gốc khổ sâu sao cứ mãi mơ màng danh với lời cả đời mình như bèo giạt bể sâu đời là thế bay chiều nay vô tận bay lang thang quên mất cả đường về rồi sáng nay khi chim trời reo gọi mới biết đời thật như một giấc mơ rồi sáng nay khi chim trời reo gọi mới biết đời thật như một giấc mơ